ra chẳng xa xôi đâu Chỉ cần ta cùng nhau đến khi bạc đầu Rồi mai sau nhiều điều làm ta lo